tỷ lệ lên bảo rất là cao. Bác nào mà chưa biết đến cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên em thì các bác cứ xem hết video. Có gì kết bạn Zalo với em hoặc liên hệ với em. Còn các bác muốn trực tiếp test hàng, các bác lên cơ sở em, em ở bến xe miền Tây. Và các bác khi mà chưa thử cái bộ hột này thì các bác đừng bao giờ đinh ninh trong đầu là nó sẽ khó lắc, có thể là không lắc được, có thể mình không biết lắc nên là các bác không dám mua. Nếu mà cứ như vậy thì sẽ không bao giờ các bác có thể sở hữu được cho mình một cái bộ hột hoàn toàn không tang mà lại có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của mình khi mà chưa có cái chia sẻ cách lắc để các bác có thể giữ tài giữ xỉu thì cái bộ hột này bình thường nó đã đi rất là đều tỷ lệ 5 năm rồi thậm chí tỷ lệ lên bảo của nó cũng rất là cao nữa với một cái bộ hột mà hội tụ đầy đủ những cái yêu cầu của các bác tay cái như vậy thì có đáng để các bác sở hữu không ạ? Và sau đây thì em à, xin phép được test thử tang tích để cho các bác yên tâm hơn về cái bộ hột này. Trước tiên là em xin được thử nam châm. Đây. Em thử luôn cả nắp chén dĩa. Đó. Nam châm không hít các bác nhá. Và bây giờ em gọi à, đèn. Đây các nhìn này hột hoàn toàn là trong đúng không ạ đây hột trong như này đã đạt yêu cầu chưa ạ đây. đó tiếp theo là em xin được thử nước muối đây nước muối đây các bác này đây nước muối đây nhá hạt muối đây này các bác này đó nước muối nổi bộ hột này nổi rất là đều chứ không bị nghiêng về mặt nào cả đúng không ạ thử nước muối xong thì các bác nhớ là mình phải làm gì chưa ạ mình phải rửa lại bằng nước lạnh để cho muối nó không bắt vào các cái mặt hột để khi mà các bác lắc bộ hột nó sẽ đi đều được nếu mà các bác mà không rửa muối nó sẽ bắt vào đây thì mình không thể lắc bộ hột theo ý muốn của mình được các nhớ phải rửa thật kỹ lau kỹ các mặt giúp em nha và vừa rồi thì em đã test thử phần tăng tích cho các bác rồi Các bác thấy tăng tích như vậy là đã đạt được yêu cầu chưa ạ? Và riêng với cái bộ hột này em bao các bác ăn thua trẻ hột Nếu như các bác không tin tưởng mình có thể mua dư ra một hột ở bên em các bác có thể trẻ ra tại chỗ luôn và bây giờ để không mất thời gian của các bác nữa thì em à, test thử cái bộ hột này để cho các bác nào mà chưa biết đến nó các bác sẽ thấy được sự hiệu quả của nó trước tiên là em sẽ lắc để bộ hột đi đều 5 năm như lúc đầu em đã nói đây là đang là tài đúng không ạ bây giờ em sẽ lắc xuống xỉu nói nha xỉu tài xỉu tài xỉu các bác thấy ờ, nó lên cặp rồi này lên cặp để chờ ra bão đó vừa rồi thì em đã lắc cho các bác chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu là bộ hột đã đi đều 5 năm rồi đúng không ạ bây giờ em xin phép được giữ bộ hột này bây giờ nó đang là xỉu em xin phép được giữ xỉu cho các bác bác nhá một xỉu này hai xỉu này ba xỉu này chén này lên tài lên tài nhưng mà nó lại ra bão bão tứ đúng không ạ bây giờ đã đang lên tài rồi thì em sẽ giữ luôn tài cho các bác một tài này hai tài này ba tài này bốn tài này em lắc chén cuối cùng nha các bác nhá năm tài này năm tài và lại tiếp tục ra bão lục đó các bác thấy bộ hột này sao ạ các bác vừa có thể lắc bộ hột đi đều 5 năm vừa có thể lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn vừa có tỷ lệ ra bảo cao các bác thấy cái bộ hột này nó đã đạt đủ yêu cầu để cho các bác tay cái đi chơi chưa ạ và ngoài ra thì bên em hiện đang còn còn chương trình chiên khách hàng đó là khi các bác mua bộ hột này bên em bên em sẽ tặng cho các bác một cái đĩa tài xỉu một âm chống nghe hột chống thầy thợ nghe hột chống máy phân âm và cái đĩa đó trị giá một triệu ngoài tài xỉu ra thì bên em cung cấp tất cả những cái đồ chơi cờ bạc bịp các bác khi xem video nhớ ấn nút đăng ký kênh